Bếu Cảm ơn anh em trong cái khoảng thời gian vừa qua đã ủng hộ cho kênh, support cho tôi rất nhiều Và tôi hy vọng là trong cái khoảng thời gian tới anh em vẫn tiếp tục ủng hộ kênh như bây giờ anh em nhé Và trong cái clip ngày hôm nay thì anh em Hải Biếu có mong muốn là tôi sẽ chơi con tướng Phong Vũ Tôi sẽ cho con tướng Phong Vũ quay trở lại và kết hợp với bộ 9 Assassin anh em nhé Phong Vũ sẽ là nhân vật chính và 9 Assassin sẽ là cái line up lên để chúng ta kết hợp Ok, rồi chúng ta sẽ xây dựng cái bộ đó anh em nhá để xem là liệu rằng con phong vũ ở trong cái bộ 9 assassin thì nó có ok không đấy <clears throat> theo tôi thì con phong vũ là một con tướng mới và về cái tầm tiền ở cái mức giá là 3 đô so với một cái con tướng như thế đấy cái kỹ năng như thế cái sức mạnh như thế thì con phong vũ ấy nó là rất là ngon ở trong cái tầm giá anh em nhá nếu mà tôi đánh giá con phô lần với con phong vũ ấy thì tôi vẫn đánh giá con phong vũ ngon hơn đấy tôi phải nói thật với anh em là như thế Trước đây tôi đã lên rất nhiều cái clip mà đầu meta ấy Là tôi đánh giá Phong Vũ là ngon trong tầm giá rồi Rất ngon Còn <clears throat> lần nhiều những cái đội hình là nó không chơi được Có những cái đội hình là <clears throat> nó rất yếu Ví dụ như Gladiator e chẳng hạn thì chắc chắn là không để là mà có thể là lại được với cả Phong Vũ rồi Anh em không tin anh em cứ thử Fallen Witcher kẹp với Gladiator e xem <laughs> Tôi tôi cũng đã từng là làm rồi Để tôi làm content ấy là tôi cũng đã thử rồi à, tôi phải nói thật với anh em là full witcher mà kẹp với cả uh, cái bộ Glitter ấy full witcher kẹp với Glitter thì khắm <laughs> phải nói là cực kỳ khắm luôn còn nếu mà anh em chưa biết khắm thế nào tôi cũng chia sẻ luôn đấy là khi mà nó hóa ra ấy anh em kể cả anh em kẹp đuôi nhá anh kẹp đuôi ba sao khi mà nó hóa ra con full ấy đấy, con Drew nó hóa thành vô lần ấy là cái con đấy là khi mà nó bị chụp lồng và nó không đấm được đấy, <laughs> đấy là cái chính là cái biểu hiện của cái sự rất khắm khi mà một vài cái đội hình là không thể chơi được nha anh em nhá đấy, như con phong vũ thì tôi nghĩ là nó sẽ chơi được rất nhiều đội hình đấy như là huyền giả dạ phong vũ thì kết hợp với cả đầu tiên thì phải nhắc đến là Greater đương nhiên rồi anh em nhá Greater thì phải nói là mắc mạnh mạnh nhất rồi ở trong cái, cái bộ Greater phong vũ là không có bị cản cản trở không có bị stun đấy không khống chế nổi cái con đấy con đấy nó càn rất nhanh ra cái hàng đằng sau càn rất nhanh luôn đây rồi u uh. <clears throat> đấy cái bộ Greater đương nhiên nha anh em nhá Không phải ờ, coi như là đắn đo gì cả Thế còn cái bộ thứ hai thì cũng đã chia sẻ với anh em rất nhiều Đấy chính là cái bộ sáu đỏ kẹp với cả phong vũ và 4 meteorit <clears throat> Cái bộ đấy thì nói chung là đánh bằng co phong vũ hay là ngộ không đều rất là ok à, Và tôi đánh giá cái bộ đấy nó mắc binh luôn <clears throat> Gọi là chìa S luôn Chơi đỏ nó đã dễ rồi Kẹp với 4 Metalit cực kỳ mạnh Nếu mà anh em đã xem cái trận đấy rồi Thì anh em phải nói là Quá là sốc trước cái sức mạnh của cái bọn đấy Khi mà cái con ngộ không nó đập cho một phát Nó giạt nó 6 con chết luôn Chỉ một hit Đấy <clears throat> Đánh với cả ờ, coi như là cái gì Clyde Clyde ở level 11 6 Glacier, 6 Clyde Nó gọi là cái tối thượng của bọn Lai rồi mà nó đập trò thì thôi rồi luôn đấy avenzo clay con ngựa lên được ba sao đam thì nó tầm khoảng gần 2.000 đam thế mà một hit là bay màu thôi khỏe quá khỏe luôn <laughs> thế nên lúc đấy mới bảo là tôi mới bảo là đấy là cái cái đội hình mà mạnh nhất ở cái thời điểm hiện tại đấy TIS vừa dễ chơi lại, lại vừa dễ trúng thưởng mà bây giờ mà anh em lôi vào thì cũng ok đấy bởi vì là bây giờ nó lại <clears throat> cái bọn kỹ sĩ nó nhiều người chơi Đấy, bây giờ meta này lại kỹ sĩ nhiều người chơi Khả năng cao là được bắp ngầm <clears throat> Tôi không biết phải là bắp ngầm không Bởi vì tôi thấy là chỉ tăng sức mạnh của con rồng thôi mà thấy nhiều người chơi hơn hẳn Mà tôi thấy là tăng sức mạnh của rồng nhưng mà người ta có chơi rồng đâu Người ta toàn chơi ngựa chứ <clears throat> Tôi tôi cũng chơi ngựa Hôm trước tôi thử chơi ngựa khỏe Cảm giác như cái giáp của bọn này nó dày hơn Nó cứng hơn Khó chết hơn Đấy <clears throat> Các anh em xem rồi trận đấy rồi thì có lẽ anh em đánh giá cái đội hình của sáu đỏ kẹp 4 Meteorite Ngộ không hoặc là Phong Vũ làm co Nó mạnh cỡ như thế nào Thì anh em chắc là anh em xem xong cái clip đấy Là anh em tự đánh giá được hết rồi Còn à, đấy Nếu mà các anh em ở ở đây là có các anh em chưa xem Thì tôi sẽ để ở phần cuối video này Tôi sẽ để ở cái video đề xuất nha anh em nhá Trong cái tập đấy Để cho anh em có thể là khám phá cái bộ đấy Xem nó có mạnh cỡ như nào <clears throat> nếu lều mạnh nhở Full lần Witcher kẹp với cả Feather à? Có đấy <clears throat> Nếu Leo chơi lại Full lần Witcher kẹp với... À không Saman Saman, Saman, Saman, Saman, Saman Đây nó không phải là là là, là Feather Bài tó nhỉ Nói chung là bài này của tôi thì cái chuỗi nó sẽ không được dài đâu Như cái round này là mất chuỗi này ngồi không? Nổi không? Uh, được không? Đằng sau, đằng sau, đằng sau, đằng sau, con sau Con ở đằng sau Thôi, không được rồi Khó <clears throat> Khó quá Chuyện này nhiều thằng máy to anh em ạ Tôi cũng đã cố gắng áp 6 rồi nhưng mà không được <clears throat> Con phong vũ đánh ngừa tơ là ngon nhất anh em ạ Sau là đến Feather, bộ phe giờ cũng ngon 6 chín phe giờ đều ngon Con Phượng Hoàng là tôi cũng muốn mua quá nhở <clears throat> Phượng Hoàng này mua thì bây giờ bán con sói đi thôi Bây giờ chỉ bán được con sói thôi chứ còn không bán được con nào cả Bán sói mất bít à Phượng Hoàng này thì <clears throat> nói chung là Nó cũng uh, chưa có slot cho vào nên là tôi cũng từ từ Nếu lều chưa gặp <clears throat> Ồ, uh, thua, thua luôn không ăn được, không ăn được, khó lắm Mạnh quá Cung đen hai sao rồi thì chịu rồi anh em ạ Cung đen hai sao thì chơi làm sao Ờ giết được một con nữa thôi Ui giời Đấy tầm đấy tôi yếu rồi <clears throat> Phải có ốc hai cơ anh em ạ Ốc hai mới chơi được Tầm này thì, thì, thì nói chung là Phong vũ hai sao nhưng mà nó chưa kích hệ thì nó cũng yếu lắm Phong vũ này là phải kích hệ Một là kết hợp với 6 phe giờ ở level 6 ấy 6 phe giờ mà phong vũ 2 sao thì mới ok ừ. Hoặc chí thì cũng là hai Meteorite ở giai đoạn này Ở cái tầm này con này nó chỉ là một con 2 sao để vào trong một cái đội hình khác thôi Nên là về cái sức mạnh của nó thì cũng chưa ok anh em ạ ừ. Ủa Căng vậy Giết chết nó Ui không được chứ được không to đấy to đấy ừ này tịnh nhá ăn được không con cây này có vẻ rất khó ăn đây này không ăn nổi ăn được không khó lắm anh em ạ được không một combo nữa là ăn được một combo nữa cooldown xong rồi hay quá được liều liều bài to ấy <clears throat> Đây này có con Dominator này Nhưng mà chuyện này tôi không chơi anh em ạ Chuyện này chúng ta xây dựng trong cái con đường sát thủ thôi Theo yêu cầu của anh em Hải Biếu nha anh em nhé Lần đầu tiên ở trên kênh anh em sẽ thấy một cái con sát thủ Nhưng mà nó chơi cái hệ là là đá sông phi <laughs> Tung cước vào mặt đối thủ Đấy, để giết người Quả giết người này, thích khách này cũng cũng càng đấy <laughs> Đá trực diện luôn chứ không phải xa đằng sau cắt cổ nữa Độc lạ game today <laughs> <clears throat> Rồi chúng ta sẽ chờ hồi sau nha anh em nhá ừ, Hiện tại là chúng ta phải có con Grim cơ Ra Grim thì mới chắc kèo được Uh, đồ này có vẻ không ngon lắm Chém lan cơ Chưa có chém lan <clears throat> Lấy cái giáp thép cũng được anh em ạ Giáp thép <clears throat> Cái bọn sát thủ thì nó rất thích là có cái khả năng mà trừ giáp của đối thủ ấy khi mà đối thủ bị trừ giáp ấy thì những cái cú crit ấy nó sẽ thấm hơn nó đánh nó sẽ đau hơn anh em ạ cái giáp thép là một cái sự lựa chọn không tồi đâu đấy và cái combo mà giáp thép nó kèm theo đấy là một cái hút máu trừ giáp thì nó cũng rất là tuyệt vời ở đây tôi giữ cái que rồi đấy tôi chốt cái giáp thép trước anh em nhá <clears throat> cái que tôi hút cái để, để tôi ghép cái hút máu này cái dao tôi ghép cái chém lan này đấy, nhưng mà những cái đồ đấy chưa có Thôi bây giờ chúng ta có một cái đồ đầu tiên là cái đồ sắt thép đã <clears throat> Ok 6 Hunter đúng không? Ăn nổi không? <clears throat> Assassin bớ đằng sau rồi Ăn được, yên tâm Ok <clears throat> Bây giờ có lên 7 không nhỉ? Lên 7 đội hình không gia tăng nhiều sức mạnh lắm Lên là thôi Tôi cũng không up cấp đâu anh em ạ Để cái này được rồi Giữ máu đó <clears throat> Level 7 50 tiền xong roll anh em ạ Level 7 50 tiền rồi roll ở level 7 đó Chơi ở level 7 <clears throat> Có thể lên 8 được Nhưng mà tôi sẽ thử tiết kiệm tiền Bởi vì là ở cái đội hình này chúng ta sẽ chơi à, Hyper Roll Chứ chúng ta không chơi um, đẩy cấp nhiều Anh em ạ Hyper Roll phong vũ 3 sao Chơi nó mới sướng Anh em nhá Nhân vật chính cho lên 3 sao <clears throat> Kết hợp với bộ uh, 6 Hunter, à 9 Hunter thì ở level 7 là 9 Hunter rồi 9 Hunter là ở level 7 là đủ rồi <clears throat> Đấy Lên 8 thì có thể kẹp thêm con gấu Làm tăng cơ hoặc là con uh, Phượng Hoàng làm tăng cơ Cho nó an toàn U điêu nhờ Con gấu bếp nó lướt phát Cái con phong vu tôi đầy máu phát hết máu luôn ạ Điêu thật đấy Nhưng mà tôi vẫn ăn nó <clears throat> Cái tầm này chúng ta mạnh rồi Chúng ta có thể thắng hoặc thua thắng thì chúng ta sẽ có được một tiền nếu mà thua thì chúng ta không mất quá nhiều máu và chúng ta giữ được tiền anh em ạ để tiền nó lên dần ui ừ, có thêm một thằng nữa có chuỗi này cái thằng ở top 3 có thể tôi ăn được đấy Thằng top 1 thì, thì thì cái việc up cấp là nó trở lên là vô nghĩa Nhưng mà cái thằng top 3 thì chúng ta có thể khả năng ăn được Nên là có có khả năng sẽ up cấp lên anh em ạ ừ, Chưa gặp thằng top 3 Đấy Chuti chưa gặp <clears throat> Chuti chưa gặp anh em ạ rồi Không, tôi không nghĩ ăn được Nếu mà tôi không ăn được thằng này thì có nghĩa là tôi sẽ không ăn được thằng đấy Nếu mà tôi ăn được thằng này thì tôi sẽ ăn được thằng đấy Ok, <clears throat> ăn được đấy Khả năng ăn được 6 Hunter mà Tìm một cái thằng tương tự để để đánh giá đội hình thôi anh em <clears throat> Nếu mà chúng ta gặp một cái thằng Tương tự cái thằng mà đang có chuối ấy mà chúng ta ăn được thì có nghĩa là chúng ta ăn được nha anh em nhá. Cái vấn đề là có gặp hay là không gặp rồi anh em ạ. <clears throat> Bây giờ con ốc lên được hai sao này. Đấy con uh, con uh, <clears throat> sao breaker lên được hai sao, con ảo ảnh lên được hai sao rồi chắc chắn ăn được. <clears throat> Còn cái thằng top 1 thì hơi khó. Top 1 chơi hệ lai thì thực ra là bây giờ để mà nói là đam ấy để mà đấm được cái bọn nai ấy thì hơi khó khó đấy <clears throat> Chúng ta xếp tụm vào nhá anh em nhá Xếp tụm như thế này này thì Nó sẽ được hưởng cái hiệu ứng của giáp thép anh em ạ Nếu mà chúng ta xếp nó quá tản ra Thì cái giáp thép nó chả có cái ý nghĩa gì cả Đấy <clears throat> Nó xếp tụm lại Xếp tụm lại trong cái phạm vi của cái giáp thép Thế là ok nhất Ăn nổi thằng này không? Khó anh em ạ, không ăn được <clears throat> Bọn này nó dày lắm mà nhất là có Agali 2 sao rồi thì rất khó để có thể chơi được bọn này Không chơi được Rất khó chơi luôn Ui lại còn thịt kia nữa thì ăn thế nào được Mon Clay nó được bóc ngầm anh em ạ Cái giáp của nó ấy, nó cực kỳ trâu luôn Tôi không hiểu sao sau khi update nhá Mặc dù không có thông báo đến cái việc là giáp của cái bọn Clay này có thay đổi gì cả Nhưng mà cái cảm giác ấy anh em ạ Bởi vì là người chơi người ta chơi hệ lâu năm ấy Người ta có cái cảm giác nó khác bình thường <clears throat> nhưng mà tôi tôi tôi có một cái cảm giác là cái bọn nai này nó có một cái bắp ngầm cho cái cái vị trí của cái giáp của bọn nai này rất trâu <clears throat> chỉ sướng mấy cái ông mà chuyên là coi như là spam bộ nai thôi anh em đấy, rất nhiều ông là là meta này là thích lắm chơi nai cái bộ đấy nó nó không sợ mết anh em ạ <clears throat> cái vấn đề là anh em chơi bất cứ một cái layup nào trừ cái layup của line thì cái cái cái cái nếu mà anh em chơi mà ở trong game đấy mà nó chỉ toàn mết hoặc là toàn vật lý thì nó rất dễ nhưng mà chỉ cần có một thằng chơi mết thôi đấy thì là chúng ta lại phải có một cái slot kẹp cá <clears throat> nó sẽ không mắc binh được cái đội hình chính vì thế là rất sợ là gặp mết hoặc rất sợ là là là là gặp những cái đội hình mà không phải là mết vì là phải phải kẹp cá vào rồi mà <clears throat> đấy mà riêng cái bọn này này thì không phải lo lắng về vấn đề vấn đề bọn mết nữa Đấy tức là chơi là không cần phải kẹp cá gì cả Rất sướng luôn Nếu mà chơi những cái meta mà bọn nai nó mạnh ấy Thì rất nhiều người sẽ tranh cái bộ này <clears throat> Tôi nói thật Đã có từng có meta như thế rồi Tức là tranh nhau chơi cái nai Nó cũng gần đây thôi Nó cũng chỉ cách cái mùa này Chắc là nó cách một mùa thôi Mùa trước đấy Rất nhiều người chơi cái ờ, bọn lai Sau đó kẹp <clears throat> kẹp người lùn Đấy, co là cái con lai Blitz lai ở level 8 là kẹp người lùn vào là ngon rồi ngay cái mùa trước đây đâu ngay trước cái mùa này thôi chứ cũng không phải là cái mùa xa xôi gì đâu khi mà cái bọn này nó được bắp <clears throat> nhưng mà tự nhiên ờ, bây giờ lại không ai chơi đấy xong rồi bây giờ lại chơi đấy, có một cái khoảng thời gian là là khi mà nó mạnh ấy xong rồi là cũng chả có giảm sức mạnh gì cả mà tôi thấy là cũng không ai chơi nữa đấy một thời gian không ai chơi nữa sau đó thì đến bây giờ lại nhiều người chơi thế tôi cũng không hiểu lắm <clears throat> có thể là bắp ngầm rồi cũng có thể là lép ngầm Đấy, lép ngầm thấy yếu đi người ta cảm nhận đấy anh em <clears throat> mặc dù là trong cái thông tin của nhà phát hành đấy, những cái chỉ số hoàn toàn là không thay đổi trong thông tin nhà phát hành là không có cái chỉ số là thay đổi cả nhưng mà những cái người người ta chuyên chơi cái hệ này này người ta chơi quen rồi ấy người ta thấy cảm giác có những cảm giác nó yếu đi là biết ngay là lép ngầm đấy mà có sức mạnh nó mạnh lên thì tức là biết là bắp ngầm anh em hiểu ý tôi không con game này nó ảo ma Canada lắm anh em ạ Nhiều khi chúng ta không thể xem được những cái mà nhà phát hành công bố đâu <clears throat> Nhà phát hành công bố là bắp cái này rồi thì lép cái kia Nhưng mà thực ra cái đấy nó không quan trọng anh em ạ Tôi nói chung ấy là cứ phải vào ấy, vọc vào sau mình chơi các bộ xong mình đánh giá được ấy Đấy, cái nào mạnh cái nào yếu ấy, thì trong cái quá trình chơi đánh giá được ấy Chứ còn bây giờ bảo lý thuyết ấy, thì nói chung là có cuối cùng nó cũng có phải đâu <clears throat> Ai cũng biết cái lý thuyết đấy nhưng mà Đấy bây giờ anh em thấy không Ai cũng biết là lý thuyết là cái bọn Warrior nó nó nó dạo gần đây là nó yếu đi Nhưng mà không phải Tôi thấy Warrior vẫn mạnh lắm Anh em ạ Lý thuyết là khi mà nó bỏ cái con uh, ờ, Kunka ra này Nó bỏ con uh, Doom ra ngoài này Đấy, nó bỏ con uh, <clears throat> con chúa quỷ ra ngoài thì nó yếu nhưng mà có phải đâu. Không phải anh em ạ. <clears throat> Thậm chí là tôi có những cái trận mà cái bọn Warrior nó đánh nó còn chuỗi thắng 100%. Tôi đã từng gặp cái trận như thế rồi. Khi mà xanh ngồi lên 9 đến được 9 Warrior sớm ở round thứ 21 ấy. Đấy, xong lại hên hên lại 26 lên 10 lại tự nhiên ra kiếm hồn một phát thế là thôi. 100% máu đến hết game. Không có cái nhà nào nó, nó đỡ được. Trừ khi là trong cái trận đấu đấy nhá nó nó có cái bọn bọn nó gọi là là là mết đá <clears throat> thì may ra. Nhưng mà gặp những cái trận mà ví dụ ra Secret Lancer sớm thì cũng chưa chắc đã có cửa Trừ khi là phải ra sau đá sớm mà phải có đá Spirit thì, thì, thì mới có cửa ăn Mà đá Spirit nó cũng không phải là cái loại mầm lon đâu anh em Nó phải hai sao ấy Có đồ ấy Tức là Dark Spirit nó phải có cái món đồ gậy tá ác rồi thì RO thì may ra mới có cửa ăn được Secret Lancer Mắc Bình hai sao full đồ Chính vì thế là tôi mới nói là cái bộ uh, Clyde ấy sau cái quá trình mà thực nghiệm cái bọn nai nhá bây giờ nhá anh em cảm giác đánh với warrior ấy không thấm là bao nhiêu đấy cái cái phản của bọn warrior mà đánh với bọn nai bọn nai giáp nó rất to và nó hồi máu cái lượng hồi máu của nó tôi cảm giác như là <clears throat> bây giờ đánh với cả bọn warrior không sợ lắm thế nên là like bây giờ nó mới khỏe anh em ạ nhiều người chơi này to này kẹp cả mèo cơ hy vọng là mất ít ít máu thôi. ơ ơ ơ ui rồi anh em ơi ăn được luôn này ảo ma calada ờ. <laughs> nhìn to như thế mà rồi lại cuối cùng lại không phải là như thế anh em ạ ờ thế là thế nào nhỉ không biết không biết không biết không biết không biết tôi nghĩ là rau đấy tôi phải thua chứ với một cái đội hình như này anh em ơi nhìn này hai bit ở phía trên tăng cơ nhá với một con phượng hoàng phía dưới ba assassin kẹp thêm một con uh, con ảo ảnh nhưng mà thực ra nó chả liên quan <clears throat> có thể là do là cái hiệu ứng của cái giáp thép đấy anh em ạ khả năng là như thế cái combo mà giáp thép ấy nó bảo kê những cái con xung quanh nó rất cứng Đấy Cái lý do là cái giáp thép thì phải <clears throat> Combo giáp thép với cả cái hút máu trừ giáp đấy anh em ạ <clears throat> Nó sẽ giống như cái bộ Exit ấy Nếu mà ờ, có hai cái món đồ đấy Phải phết không có ngọc rồi anh em ơi Không có chém lan Ú uh, đây rồi Grand Herat này Đủ bộ ở đây này Hay quá nhở Ở level 8 Ơ như này là phải 9 cơ à, à <laughs> Tốn slot phết nhở Tốn slot phết đây anh em ạ Thôi rồi không sao Lên 9 luôn Ba đô đánh ở 9 cũng được hết tiền luôn anh em ạ không biết là có có có có roll được con này ba sao không nhưng mà tôi sẽ bây giờ tôi sẽ tích tiền ở level 9 ờ, anh em nhá sau đó thì để 50 tiền roll dần thôi khi nào mà nó lên được 3 sao thì chúng ta sẽ lên 10 sau anh em ạ <clears throat> về căn bản là nếu mà chúng ta áp cấp lên chúng ta đẩy cấp lên level 9 này rồi thì chúng ta sẽ tìm những cái con assassin 5 đô nha anh em nhá tìm assassin 5 đô chơi thôi chứ còn những cái con này thì chúng ta sẽ không luôn 3 sao nữa có thể là tôi sẽ nuôi con thị vệ lên 3 sao đấy còn uh, cái con còn lại như con còn lại tôi sẽ thay ra đồ này nói chung là cũng được cướp điên dành cho assassin thì cũng ok nhưng mà con này thì thực ra những cái cú đánh của nó thì nó bị giới hạn tốc độ thì nó thoải mái rồi khi mà tung skill tốc độ thoải mái rồi đánh rất nhanh đấy mà không có cần phải cái hiệu ứng của cái cướp điên tôi là tôi cần cái chém lan cơ anh em ạ Ừ, nhưng mà bây giờ có đồ thì cũng phải lấy thôi Chứ còn biết làm nào Cướp điên thì nó cũng tăng đam mà Cái món đồ tăng đam nhiều phết đấy Không biết đâu Đấy, kích hoạt được skill là, là đấm nhanh lắm Nhưng mỗi lần chỉ đấm được 3 phát à, 4 phát à Dồn đam thì cũng khủng rồi chứ 3.000 đam không phải nhiều, tôi tôi đánh giá là không nhiều lắm có thể là vì là tất cả các con assassin nó đều nó đều gây được đam. ba máu ở cái giai đoạn này nói chung là cũng không tồi đâu anh em. Bây giờ thì tích tiền nó. Tầm này nói chung ấy là cứ quay hết vào ở giữa anh em ạ. Quay hết vào giữa có cái giáp thép, thế là an toàn hết cho cả tất cả anh em nhá. An toàn cho tất cả luôn. <clears throat> cứ đứng tụ vào giữa thôi. Đấy. Chúng ta sẽ không có đi uh, di chuyển hay tách đội hình ra bởi vì như thế chúng ta sẽ bị một cái là nó sẽ mất cái hưởng giáp thép và nó sẽ yếu đi. Nếu có giáp thép thì cứ đứng tụ vào nhau thôi. Đấy tôi đang có chuỗi rồi này ừ, Rồi ôi anh em ơi Khỏe phết đấy chứ đâu có yếu đâu Đấy là còn chưa có chân phái đâu nhá Chúng ta mà có cái chém lan thì tuyệt vời luôn Tôi vẫn giữ một cái slot có cái kiếm anh em ạ Cái kiếm gậy là để ghép cái chém lan được đấy anh em à, Vẫn còn slot nhá Có thể là chém lan hoặc là, là, là, là gậy như ý Tùy xem là cái đội hình cuối game chúng ta chơi là cái bộ nào Và hiện tại là khả năng là sẽ đánh với Lai lết game đấy anh em ạ Bọn Clyde khỏe phết đấy Bây giờ vẫn đang có chuỗi cộng 15 mình cả. Kinh không? Nó, tức là nó bị lọt đúng một round ấy Nó bị thua đúng một round từ đầu game thôi Xong từ lúc đấy đến giờ nó chuỗi thắng ấy Con uh, ngựa của nó không biết là bao đam rồi Chắc là đam to lắm rồi <clears throat> anh chơi phe kẹp với cả phu lần này Anh ạ, anh ạ, anh ạ, anh ạ, anh ạ Ây à, khỏi phết đấy <clears throat> Phết Ơ, ơ, ơ, ơ, ơ, ơ, ơ, ơ, ui rồi không mạnh làm đâu bạn ơi yếu rồi ôi cái thằng kia mất chuỗi rồi kìa ui rồi bị thằng bia cắt chuỗi hả vãi đái thật chơi gì đây 6 mét 6 mét saman à 6 mét saman ăn được cái này á điêu nhở không phải tin được có thể ăn được luôn thằng này nó lên 10 rồi 6 mét saman đánh ở 10 kẹp với cả đá <clears throat> không phải tin được đấy lẽ ra là cái cái cái, ờ, bộ đấy là gặp tôi là có khi là tôi ăn được đấy anh em ạ đủ chín assassin rồi mà chín assassin khả năng là ăn được ui đồ chán thế tôi tôi không cần cái bờ linh anh em ạ ui rồi không có đồ luôn ở đao này ấy hả chán vậy không có đồ luôn anh em ạ vãi đái thật thôi lấy tạm cái này tí nữa lấy cái cái, cái chém lan anh em ạ <clears throat> chém lan hoặc là cấm đánh thôi không có đồ round 25 điên mất vớ vẩn trận này không có đồ súng hố nhỉ hiện tại là tôi tôi thậm chí là tôi không ghép được cái gì cả ấy có rất nhiều những cái món đồ thừa ra Bây giờ cái giá trị nhất của tôi đang có đấy Nó chính là cái giáp thép Món đồ giá trị nhất của tôi đang có là cái giáp thép và cái hút máu trừ giáp Còn cái cướp điên thực ra nó cũng chả có cái, cái tác dụng gì nhiều lắm anh em ạ Ủa? Cái gì đấy? Hunter kẹp Light Bladeline 9 <laughs> Hunter kẹp Light Bladeline À Hunter kẹp Light Bladeline này anh em ơi Nhưng mà đồ đang đang đưa cho con con con cung đen À đây rồi Ui rồi ôi thế mà vừa lấy tôi không giữ lại một chút Là tôi đã có cái chén thánh rồi đấy anh em ạ à tôi lại cứ cứ lấy đồ chốt sớm rồi tôi còn giữ máu anh em thấy không là chúng ta không có đồ cam tôi yếu hẳn ngay mất chuỗi ngay giả sử nhưng mà có một cái món đồ cam ngon thì chưa chắc đã mất chuỗi đâu anh em ạ <clears throat> ví dụ như là chúng ta có một cái chém lan chẳng hạn hoặc một cái giáp xoay chẳng hạn chưa chắc đã mất chuỗi ở đâu rồi Ủa, <clears throat> đúng 9 Hunter 6 à, 9 Hunter kẹp Line Bloodline anh em ạ. Nhưng mà bộ đấy thì bây giờ đang dồn đồ cho con cung đen. Còn <clears throat> bọn Line này làm sao? Tôi nghĩ là ăn được thôi. Ui ra ca lông rồi kìa, thế thôi chịu. Ca lông xong rồi lại còn ra cả con Line Spirit thì tôi đỡ làm sao? Thằng này vớ vẩn lên 11 rồi đấy 11 6 Glacier, 6 Clyde thì cũng căng đấy anh em ạ. Rồi thôi, roll ở 9 thôi anh em nhé. Chúng ta sẽ roll 3 sao ở 9. Lên 10 kẹp thêm con gấu vào. Đấy. Hết slot rồi, lên 10 kẹp gấu. Ok. Cái con ảo ảnh nó sẽ đóng vai trò là cố định cái đội hình anh em ạ. Nếu mà không có cái con ảo ảnh ấy thì tất cả đội hình nó sẽ bị dâng lên <clears throat> nhưng mà khi mà có ảo ảnh thì đội hình nó sẽ bị khựng lại một round đấy khựng lại một nhịp đá xong nó mới dâng nó mới dâng lên nó có cái hay ở cái chỗ là khi mà khựng lại một nhịp như thế thì có cái hiệu ứng của giáp thép đấy còn thằng Egosit cùng đen ba này cũng khoai đây này khoai lắm đây này anh em này ui bị nó quay cho khó đấy Trận này nhiều thằng nó mạnh quá à. rồi. Thế nhỉ Ủ uh, đây rồi, sailing rồi. sailing này thay cho ốc luôn. Rồi, không chơi ốc anh em ạ. <coughs> thay dần bằng 5 tiền thôi nha anh em nhá. Đây để tôi lấy lốt cái con uh, Queen Phantom Queen vào nữa. Ok. khó đấy Trận này nhiều thằng mạnh quá anh em ạ Chưa kể thằng Live Blade Live vớ vẩn ừ, Đang roll ở 9 đấy Lên được 3 sao cái dí thẳng lên 10 luôn 50 tiền mà anh em 50 tiền dí phát lên 10 là đủ bộ là cũng căng đấy anh em Bộ đấy đánh siêu lết khỏe lắm Live Blade Live 3 tia Kích hệ người lùn xong rồi lại kẹp với cả Cái cái, cái bộ uh, à, 9 Hunter Ui anh em nhìn nào Chết rồi khả năng toàn rất cao bây giờ gặp thằng hạo thua đang chuối cộng cộng ba rồi cũng thua cộng ba rồi anh em ơi gấu hai này có nên thay con gấu này vào không nhỉ về căn bản phong phượng hoàng với một đây rồi thay dần ra anh em nhá chúng ta chơi bằng 5 đô đó phải 5 đô thì mới đánh được bọn kia anh em ạ Mấy con một đô lên 3 sao thực ra vẫn yếu, tôi đánh giá vẫn yếu. một đô 3 sao vẫn yếu hơn là 5 đô 2 sao. Chúng ta chơi bằng 5 đô 2 sao đâu. <clears throat> bây giờ mà có cho tôi một cái chém lan nhở Thật. Cho tôi cái chém lan bây giờ phải ngon không? Ít ra cái chém lan ấy nó có ngoài cái việc nó chém lan ra nó có máu anh em ạ. Chứ mấy cái con assassin này nó mỏng lắm không có cấm đánh không có có có có cái những cái món đồ máu Ui rồi ôi Cái này chắc lấy cái giáp thép thôi chứ còn lấy được cái gì đâu Hay là hút máu trừ giáp <clears throat> Hút máu trừ giáp cũng ngon nhá Đấy nhưng mà tôi nghĩ là tôi lấy cái giáp thép ngon hơn Bởi vì có một cái sự bảo kê ở đây Tôi có hai giáp thép anh em ạ Lấy hai cái giáp thép ngon hơn Tôi nói thật Một cái giáp cuối một cái giáp thép Đấy <clears throat> Có hiệu ứng nhá Có stack nhá Có stack Hai món này có stack nhau Rồi chúng ta run ở đây đó Phượng Hoàng lên hai sao chắc tôi cho thay gấu đó Con Phượng Hoàng này vẫn ngon hơn Phượng Hoàng này hai mạng Phượng Hoàng này nó có khống chế anh em ạ <clears throat> nó uy tín hơn so với con gấu <clears throat> Phong vu đang có bờ linh là tôi sẽ để thị vệ đi cùng hướng nha anh em nhá ảo ảnh với cả thị vệ bay cùng hướng với phong vu bảo kê luôn thị vệ bay xuống phát đạp phát chết còn quá khủng anh em nhìn cả, căng đấy chứ khỏe chứ ui ừ, được đấy nhưng mà vấn đề là, là thiếu tăng Bây giờ lên 3 sao xong rồi lên 10 cái là ngon luôn này Thêm con gấu vào ngon luôn Có tăng cơ thì nó khác <clears throat> Con này là cứ bị khựng lại anh em ạ Ủa anh em ơi chỉ còn hai con nữa thôi Có khi rau này xả tiền hết luôn anh em ạ Ok nhá Xả tiền hết luôn đi Uh, một con nữa Từ từ nha không đọc trứng nhau xe linh nhau một con nữa một con nữa một con nữa thôi ừ. hết tiền luôn anh em nào này hết tiền luôn u uh, đây rồi anh em ơi đủ bộ rồi thêm pha lửa đi ừ, biết đâu đấy biết đâu đấy biết đâu đấy biết đâu đấy biết đâu đấy không được rồi hết rồi anh em ơi hết tiền rồi không được rồi quả này hơi tốn tiền đấy phong vũ này đắt tiền quá <laughs> tôi thêm con nữa rồi tôi đập trứng cho xe linh nhưng mà thôi <laughs> không cho thôi mình đập trứng có gì đâu ui <clears throat> cái gì kìa sáu lai kẹp với cả sai linh assassin ai chà càng ấy cướp điên này phải quá nhở solo luôn được này ui anh em ơi phải phết đấy anh em ơi solo nổi không có đánh vào cái giáp của nó thì nó làm cái gì còn bất tử nữa khó rồi ù anh em ơi lên phòng vũ ba sao vẫn không thấy ăn thua anh em ạ <coughs> không ăn thua luôn mà dã man thật sắp đi rồi này thì chết tôi rồi làm nào bây giờ những cái thằng còn lại đều là những cái thằng rất mạnh em ạ những cái thằng còn lại đều là những cái thằng rất mạnh mà bây giờ tôi đang bị yếu có lẽ là chúng ta không có cầm cái bờ linh thì ngon hơn anh em ạ cầm bờ linh tự nhiên là mất cái hiệu ứng của giáp thép bảo kê xung quanh anh em hiểu không bây giờ chúng ta cần là chúng ta cần cái giáp thép này rồi giáp xương để chúng ta bảo kê những cái con xung quanh thì chúng ta lại bay ra chỗ khác không được thôi đứng im đây thôi tốt nhất là đứng im ở đây thôi anh em ạ <clears throat> bờ linh cho phantom queen nó là rất hợp lý rồi không có con nào hợp lý hơn nữa bay đằng sau khống chế luôn hú khống chế luôn <clears throat> hay không đấy khác hẳn luôn anh em ạ cho Phan Tong Queen bay ra đằng sau là quá hợp lý Ui Dồn đồ cho ca lông Căng đấy Căng đấy Ồ Không ăn thua bạn ơi Hay quá Thằng Clyde xanh phết đấy Nhưng mà nó chưa lên được 11 thì tôi vẫn có cái cửa anh em ạ <clears throat> Nhưng mà đấy chỉ là thằng Lai thôi Còn hai thằng còn lại thì cũng kinh Một thằng là con Lai Blitz Lai Kẹp với cả Cả cả chín Hunter thì cái bộ đấy đánh siêu lết thì kinh khủng luôn và cái bộ Exit kẹp với cả Hunter cũng đen lên được 3 sao nhưng mà chưa 6 Hunter mới chỉ là chơi là ba Hunter thôi thì chúng ta vẫn có cửa và bây giờ máu tôi thấp nhất trong bọn nó ấy. <clears throat> khó ấy khó chơi phết bây giờ Sai Linh lên được hai này Phantom Queen lên hai này đấy thì ăn được Ô, oh, cái con này nó đứng đúng cái vị trí luôn Hay thế nhở Hay quá Vào phát chết luôn Được quá bạn ơi Sống ra 3 năm rồi anh em ơi Ra 3 năm này Hy vọng là sẽ có cái món đồ ngon nghẻ tí Ví dụ như cái chém lan chả <laughs> Tôi cần cái chém lan hoặc gầm đánh thôi Bây giờ có cái cái cái cái, uh, viên ngọc ấy Hình như là game này chưa có một viên ngọc nào phải Đúng không anh em Tôi như tôi nhớ trận này chưa có bất cứ cái viên ngọc nào Ngọc máu chưa có cái nào luôn Xin một viên ngọc Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái viên ngọc của cái đao này Cái con phong vu này nó phải có chém lan thì nó mới chấn phái anh em ạ Món đồ chấn phái của nó Nó không thể thiếu cái chém lan ở đâu Con này thì thực ra đánh nhanh tốc đánh không quan trọng Quan trọng là gây đam Đấy với cả chém lan Clear là mình nhanh sổ vào đằng sau mới nhanh anh em ạ Xin một cái ờ, ngọc nhá Chưa có viên ngọc ở đấy Xin một viên thôi Đúng một viên duy nhất để ghép cái chấm ha thôi nào uh, Đây rồi anh em ơi Hay quá <clears throat> Đùa thật Chúng ta ờ, cần một viên và <laughs> Đúng nào này nó ra cái món đồ này phải cất thật Được rồi anh em ơi Đây còn còn một cái kiếm tôi tôi tôi để dành mà đây này tôi để dành từ đầu game mãi mới ra chuẩn phải ạ sợ thật sự rồi đấy cứ trâu rồi trâu mà chơi rồi anh em ạ cứ thật là trâu mà chơi lấy thì giáp hơi nhiều anh em ạ nhưng mà máu bé quá bây giờ máu đủ đấy <clears throat> tôi nghĩ máu như này là đủ rồi với cả chúng ta có cái chém lan ấy anh em có biết là nó hay ở cái chỗ là như nào là trận này nhá đánh với lai anh em ạ cái chém lan ấy cái mục tiêu của nó đánh là gây sát thương vật lý nhưng mà xung quanh ấy thì nó là sát thương chuẩn đấy anh em sát thương chuẩn luôn gây ra xung quanh <coughs> ui cái gì đấy live bullet line ờ. ui live bullet line live bullet line bị đổ chỗ hay quá nó đẩy ra đẩy ra này Ồ, hay quá anh em ơi ăn được luôn live bullet line hai sao không có cửa à? phải ba sao cơ ba sao mới có cửa ăn được cái bộ này tôi co ba sao rồi mà phải lắm anh em ơi để xem là bây giờ gặp lại thằng lai có ăn được không nha anh em nhá ừ. gặp thằng lai thì hơi khó đấy ừ. bây giờ chúng ta có chém lan khả năng cao và chúng ta sẽ đấm được hy vọng là như thế bởi bây giờ anh em nhìn thấy thằng Clyde đang có chuỗi trừ ba kìa tức là nó đang thua những cái thằng còn lại nó yếu hơn những cái thằng còn lại chả nhẽ tôi ăn được hai lần kia tôi lại không ăn được thằng Clyde không không không không không thể nào có thể có chuyện đấy được chắc chắn là tôi sẽ ăn được anh em nhá làm gì chuyện không thể ăn được nhỉ vẫn chưa gặp thằng này anh em ạ à. Gặp thằng Exit Thằng này thì bây giờ nói chung là tôi cũng dày máu rồi ấy Tôi không sợ đâu Không sợ lắm đâu bạn ơi Ồ Được Uh khỏe chứ Khỏe chứ nhưng mà sao tôi nhìn thấy con phong vu của tôi mới chỉ có 5.000 đam nhỉ Ảo thật đấy nhưng mà đẩy đối thủ 18 máu luôn Uh Vừa tôi hết tiền rồi tôi lại 42 tiền rồi này anh em này Tôi lại lên được 10 rồi Quá tuyệt vời luôn anh em ơi Sau một khoảng thời gian mà chúng ta sống sót Chúng ta lại có tiền Bây giờ chúng ta lên được 10 Bây giờ đang top 2 rồi Cái đội hình này nó cũng mạnh ấy chứ Nhưng mà tôi không hiểu đam nó lấy ở đâu ra anh em nhở Tôi thấy cái bảng đam nó hiện lên Đam con này nó cũng chỉ có 5 nghìn Cũng không nhiều lắm Không hiểu đam lấy ở đâu ra trầu quá anh em ơi vừa Glide lại xong rồi vừa có con xe linh hai sao xong rồi lại vừa có ca lông ba tia khỏe vãi cứt nó có kích hệ người lùn đấy hay là kích hệ người lùn hai cái ba tia anh em ạ nhưng mà nó vẫn thua tôi ồ phòng vũ tôi trâu chưa anh em nhìn kìa máu lửa cây luôn bao nhiêu đam dồn vào cũng chỉ mất lửa cây máu Bây giờ nó quá nhiều đồ tăng rồi ừ. Con này thực ra nó chỉ cần có chém nan thôi mà Còn lại full tăng Giáp xoay rồi thì uh, giáp xương rồi thì chém lan rồi thì uh, cấm đánh Đấy những cái món đồ này ừ, Lấy full tăng cho con này thì ngon đấy Con phong vũ này thì thực ra là tôi uh, Cái cái chém lan là cũng là tăng máu mà Tăng máu với phong vũ Tương đối khỏe ăn nổi thằng này không Ui trộm to quá anh em ơi Lai bullet lai Ơ kìa Tự đánh vào tự chết rồi Ủa tại sao nó chết rồi à? Tự đánh vào tự chết luôn Chả hiểu tại sao <laughs> Nó đánh vào nó ngửa nó chết Tôi có chơi warrior đâu mà sao nó tự chết được nhỉ Nào thật đấy Lai <clears throat> bullet lai Vừa nãy anh em thấy nó đứng ở cái góc này mà nó bắn tôi mà nó tự lăn ra chết luôn Tôi thậm chí không có phản nam Không không phải là bộ warrior Thế tại sao? Lý do là tại làm sao? anh em có thể giải thích được cho tôi không cái lý do tại làm sao nhỉ tôi cũng chả biết là tại làm sao <laughs> hay cái bộ này nó bị lỗi chắc nó bị lỗi rồi làm gì có cái chuyện đấy nhỉ hay là nó đang nhất nhầm cái bộ này của tôi thành bộ warrior là nó phản nam chết con live bloodline có phải đấy không phòng vũ khỏe phết đấy chưa anh em Đây rồi, bây giờ tôi mới có cái giáp phản này Đây, lấy luôn cái hút máu trừ giáp cuối anh em nhá Đó. Như này là gọi là mắc binh rồi đấy Cái giáp thép thì đương nhiên là tôi sẽ không áp lên rồi Full đồ rồi anh em ạ, full đồ cao rồi không vũ chúng ta giờ là mạnh nhất rồi đấy, không còn mạnh hơn rồi đâu Bây giờ Ron đưa lốt con gấu lên 3 sao thôi anh em ạ uh, Đây rồi Quá đánh ở level 10 rồi mà không roll được ra cái bọn 5 đô nhỉ cay nhỉ ừ. khó rồi đấy 5 đô đúng là roll rất khó luôn Ui, con cung đen này bắn kinh quá anh em ơi Chết rồi Càng quá nhờ, cắt chuỗi luôn của tôi này Càng ấy chưa ra được hai con kia Tôi bây giờ tôi đang cần Phantom Queen với cả con Sa Linh lên hai sao lốt là xong Là cái bộ này coi như là mắc binh rồi không thể mạnh hơn được nữa rồi anh em nhá Mạnh hơn thì thì cũng chỉ là đồ cho những cái con khác thôi Chứ phong vũ bây giờ của tôi thì cũng là mắc binh rồi Phong vũ bây giờ đồ mắc binh rồi anh em ạ <clears throat> Có chăng là bây giờ là có thêm một cái món đồ cam lửa thì tôi bỏ cái giáp thép ra tôi đưa cho con gấu Thế là hết Đấy Tức là sáu món đồ cam chỉ còn có thể là như thế là mạnh nhất thôi chứ còn cũng không có thể mạnh hơn nữa rồi ăn nổi thằng này không ăn được này hay quá anh em ơi đấm xa linh kìa u đấm khỏe phết đấy anh em ạ được chín chín hunter đi rồi chín hunter gặp cái nhà Egosit nó bắn cho lủng đầu bởi vì bọn Tree Hunter nó không có cái hiệu ứng bất tử anh em ạ u uh, đát đát đát được đây từ từ nhá có khi là phải chơi con đát ở đấy anh em ạ chúng ta không đánh được exit lết game đâu ok chúng ta chuyển sang 6 đá anh em nhá 9 xin không ăn được đâu 9 xin không, không ăn được exit 6 đá ăn được Đây rồi để một cái chuyển sang sáu đá cho bộ xe, Ồ. phải như thế phải như thế này nó mới đúng anh em ơi hay quá anh em ơi quá tuyệt vời luôn rồi sáu đá anh em ơi chân lý đấy late game chúng ta cứ chơi sáu đá rồi bây giờ nhá có thằng nào chơi chuyển sang Greater nhá tôi lại chuyển sang chín xin cái bộ này linh hoạt lắm anh em <clears throat> từ sáu đá chuyển sang chín xin nó chỉ mất một con thôi thay ra thôi Đấy, nó rất là linh hoạt luôn Bây giờ nha, bọn nó chuyển sang Greater để counter 6 đá một cái tôi chuyển luôn sang 9 xin Đấm chết Greater luôn <clears throat> Quá linh hoạt Chơi những cái bộ fake như này chúng ta có thể chuyển qua lại Giữa những cái line up rất là nhanh anh em ạ Rất là nhanh luôn ok ok bạn ơi ok bạn ơi ồ oh. đi luôn không nhở đi luôn không nhở khó rồi không đi luôn được nhưng mà nó chắc là nó không đấm với tôi đâu ừ. sáu đá mà đừng bảo đấm với tôi nhá sáu đá mà nhưng mà lọt một con thôi á hoa wow, ui rồi ôi hoa wow, vãi đái thật Vui thằng Clyde suýt đi anh em ạ Còn ba máu Đối với hai nhà này để 6 đá vẫn ngon hơn Là chính Assassin Bây giờ chỉ là cái vấn đề là cái con Assassin nó có lên được hai sao không thôi Đấy, Nếu mà cái con Silent hoặc là con Phantom nó lên được hai sao ấy Thì tôi sẽ chơi con đấy Con nào lên thì tôi sẽ chơi con đấy nha anh em nhé Còn tôi sẽ bỏ con ở ngoài Khả năng là Phantom Queen Còn hai con nữa Silent chỉ cần một con thôi nhưng mà tôi vẫn thấy là con con con con con phantom queen có khi là hiệu quả hơn phantom queen nó có một cái lần khống chế làm cho mất cái cái đội hình của đối thủ ấy đối thủ sẽ không cố định được cái đội hình ở cái giai đoạn đầu game nó cũng quan trọng lắm u uh, cái này không được cái này không ghép được nhá ghép là mất đấy nhận thông minh thôi nói chung là hết game rồi một tổ u uh, lại một con phantom queen này hay cho phantom queen vào ngon hơn không phantom queen ngon hơn đấy anh em ạ con sai linh một sao gây đam nó cũng không nhiều đâu không có đồ chúng ta cho phantom queen nó có một cái khống chế nữa nó vẫn hay hơn theo tôi là như thế không tôi tôi là sáu đá mà ừ bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi bắn lại đóng đá thôi bắn lại đóng đá thôi bạn ơi bắn lại đóng đá thôi ừ cũng bắn ghê đấy cũng bắn ghê đấy ờ đi rồi cái thằng Egersit nó giải quyết cho tôi cái thằng thằng thằng thằng Clyde anh em ạ Egersit nó giải quyết cho tôi thằng Clyde Rồi một có Phantom Queen nữa thôi Mà tôi nghĩ là trò chơi này nói chung là kết thúc rồi Phantom và xe linh không có cơ hội lên được hai sao đâu Tôi không để cho kéo dài round 50 đâu anh em Round này nó kết thúc trận đấu luôn anh em nhá Không để kéo dài Bắt cùng đèn u lé rồi Nhưng mà nó vẫn bị bắt Ờ như thế vẫn bị bắt Thằng quá anh em ơi nó lé sang nó vẫn bị bắt anh em ạ vẫn ở trong cái tầm ảnh hưởng của con ảo ảnh hay quá ui rồi anh em ơi chín máu đi rồi nhìn này lọt tới tận bốn con ba sao cơ anh em ơi ui rồi ôi ơi anh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 sẽ đến với cái đội hình mà ở đó con Phong Vũ Nó là mạnh nhất nha anh em nhá Phong Vũ kết hợp với Greater Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải Tôi chơi bộ 4 Metalit kết hợp với 6 đỏ Rất là mạnh anh em ạ à.